Câu lạc bộ Nam Định với nhà tài trợ mới đã không bỏ lỡ cơ hội khi khẩn trương đề nghị thủ môn này mức đãi ngộ hấp dẫn và Nguyên Mạnh đồng ý. Nguyên Mạnh sinh năm 1991, thi đấu cho Sông Lam Nghệ An từ nhỏ và có 8 mùa giải chuyên nghiệp cho đội chủ sân Vinh. Tới năm 2020, Nguyên Mạnh gia nhập câu lạc bộ Viettel, có chức vô địch V-League và ngôi Á quân Cúp Quốc gia. Nhờ đó, Nguyên Mạnh có cơ hội trở lại khoác áo tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo. Anh được dự AFF Cup 2020, bắt 3 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và có tên trong danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Hiện Nguyên Mạnh là đối thủ cạnh tranh vị trí đáng gờm với Đặng Văn Lâm và Bùi Tấn Trường ở khung gỗ tuyển Việt Nam. Thi đấu ổn định ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển, Nguyên Mạnh xứng đáng được săn đón trên thị trường chuyển nhượng. Đến Nam Định, Mạnh khả năng cao sẽ được bắt chính khi thủ môn U23 Việt Nam Trần Liêm Điều quá trẻ còn Đinh Xuân Việt đã lớn tuổi. Người còn lại là Hồ Văn Tú cũng không thể so với Nguyên Mạnh về kinh nghiệm trận mạc. Câu lạc bộ Nam Định hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới từ sáng ngày 5 tháng 12. Đội sẽ tiếp tục công bố các tân binh trong thời gian tới. Đáng chú ý có trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn và tiền đạo gốc Việt Alexandre Đặng. Ngoại binh chất lượng Henrio Arajo da Silva cũng có thể gia nhập đội bóng Thành Nam. Nam Định cũng đã đạt thỏa thuận chiêu mộ một số tuyển thủ quốc gia nhưng những cầu thủ này đang bận chuẩn bị cho AFF Cup ở tuyển Việt Nam.